Nguyễn Hải xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, hôm nay ngày mùng 5 tháng Giêng năm nhâm dần, nhân dịp đầu xuân năm mới, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đoàn kết sư xã yêu nước tỉnh Vĩnh Long cùng chư tôn đức tăng Phật giáo Nam Tông đã đến chùa Ba Vàng nhân chuyến đi công tác phận sự tại miền Bắc. Với tâm thành kín tín tam bảo, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập Tô Lục Hòa đã thỉnh cầu để được đặt bát cúng dường chư Tăng. Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn Đức, các Phật tử vô cùng hoan hỷ và cùng nhau nhanh chóng chuẩn bị vật phẩm để đặt bát cúng dường chư Tăng. Thật đúng là hạnh phúc thay chư Phật Giáng sinh, hạnh phúc thay giáo Pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng giả hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi hình ảnh tăng đoàn trang nghiêm ôm bình bát đi khất thực trong khuôn viên bổn tự để theo lời thỉnh cầu cúng dường của các quý Phật tử palma. sông là thiên nhiên Oh. วันยามบ่ายทรงแสดงโอวาทปาติโมทรงมุ่งดับทุกโศก 250องค์ผู้ทรงอภิญญา Yapauma. ญญามายทรงแสดงโอวาทปาติโมทรงมุ่งดับทุกโศกแด่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อเป้าหมาย và các bạn. Vừa rồi, các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc vàng tập tu Lục Hòa đã đặt bát cúng dường Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh cùng chư Tôn Đức Tăng. Giờ này, xin mời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Quốc vàng tập tu Lục Hòa, đại diện cho các Phật tử trong câu lạc bộ dâng lời tác bạch thỉnh chư tăng chứng minh và hồi hướng phước báo cho sự cúng dường ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý Phật tử cùng gia đình đang theo dõi qua mạng trực tuyến cùng hướng tâm theo lời bạch thỉnh.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 Đệ tử chúng con hôm nay xin được đại diện cho các Phật tử cùng nhân dân sớt bát trong ngày hôm nay có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Chúng con kính bạch trên thượng tọa, kính vâng bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử chúng con dưới sự học Pháp của Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức, chúng con được hiểu lời Phật dạy rằng Chư Tăng xuất gia tu hành chân thật là những bậc cao quý, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cúng dường cho các vị ấy sẽ được phước quả vô lượng, khiến nhiều đời nhiều kiếp được hạnh phúc an lạc. Bởi vậy, với sự giác ngộ về nhân quả và sự chân thật trải nghiệm về phước quả khi cúng dường chư tăng chúng con đã được lợi ích chuyển hóa trong gia đình hôm nay được sự cho phép của sư phụ khi biết thượng tọa cùng chư tôn đức tăng về thăm chùa ba vàng nhân chuyến phận sự ngoài miền bắc chúng con đã xin phép sư phụ cho chúng con được đặt bát cúng dường trên thượng tòa và chư tăng trong tăng đoàn cùng với chư tôn đức tăng ni chùa Ba Vàng. Chúng con đã được trên thượng tòa cùng chư tôn đức tăng hứa khả thọ nhận vật thực cúng dường ngày hôm nay của chúng con rồi. Giờ này chúng con cũng xin dâng tịnh tài tịnh vật cúng dường trên thượng tòa cùng chư tôn đức tăng. Chúng con cũng xin nguyện đem công đức cúng dường này hồi hướng cho các gia đình Phật tử nhân dân đã tham gia buổi đặt bát cúng dường ngày hôm nay luôn được bình an, hạnh phúc, tinh tấn trong các thiện pháp. Chúng con cũng nguyện hồi hướng công đức này cho chư chúng trong cõi tâm linh, chư thiên, chư thần cùng các vong linh có hữu duyên với các gia chủ cúng dường, được lương công đức phước lành này mà được tăng phước, nương tựa tam bảo tu hành mau thoát khổ. Chúng con cũng nguyện mang công đức lành này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 của Thượng tòa Sơn Ngọc Huynh cùng chư Tôn Đức Tăng, à, Nam Tông à, về viếng thăm Chùa Ba Vàng. Và đặc biệt là trên Thượng tòa cũng hoan hỷ à, là à, cho các quý Phật tử được tổ chức một cái chương trình à, đặt bát cúng dường ngày hôm nay. Chùa Ba Vàng chúng con cũng rất là hoan hỷ và hôm nay các quý Phật tử được đủ duyên đầu xuân năm mới được về chùa lễ Phật, rồi gặp gỡ chư Tăng và đặc biệt là được sớt bát cúng dường đến chúng Tăng, dụng phước báu màu mỡ ờ, cao quý nhất ở trong ờ, cái nhân thiên này. Thế đây là một cái duyên lành hết sức thủ thắng. Nên đặc biệt là các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa à, thành tâm xin được à, tổ chức cái buổi sớt bát này và hòa chung với cái thiện tâm này thì có rất nhiều các thiện nam tín nữ Phật tử nhân dân khắp các nơi biết tin cùng về cúng dường. Thì cái buổi lễ sớ bát hôm nay hết sức là trọng thể, hết sức là là quý báu, à, quý Thầy đón nhận được những cái tình cảm, những cái tâm chân thành, quý kính tam bảo, quý kính chúng tăng của các quý Phật tử và bà con nhân dân. Đây là một cái ờ, phước lành cho nhân dân và cho đất nước và cho cái chính khí của cái thế gian này. Chư Tăng rất là hoan hỷ À, rất mong là cái pháp này sẽ được lưu giữ lâu dài để cho các quý Phật tử được à, gieo trồng ruộng phước. Và tiếp sau đây thì xin thỉnh à, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh có đôi lời với các quý Phật tử và cũng thỉnh Thượng tọa hôm nay cũng là kết duyên với chùa Ba Vàng. Thượng tọa cùng chư tăng Nam Tông sẽ đọc một bài chú nguyện bằng tiếng Pali để cho các quý Phật tử cùng được hoan hỷ và xin thỉnh Thượng tọa. Yeah. Dạ.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 Thiện Phước nhân dịp đầu năm Xuân Nhâm Dần. Thưa quý vị, à, đối với bản thân chúng tôi à, cũng như đại đa số chư Tăng trong Phái đoàn, à, lần này là lần đầu tiên mà chúng tôi có đủ duyên lành để à, đến Chùa Ba Vàng và được Thượng tọa trụ trì thỉnh mời cùng với chư Tăng Ni của chùa tham dự chứng minh buổi lễ đặt bát cúng dường nhân dịp đầu năm của chư Phật tử gần xa. Qua cái hình ảnh chư Phật tử gần xa đã đến viếng cảnh chùa vào những ngày đầu năm thật là đông đúc và quý vị với cái tinh thần tràn đầy niềm hoan hỷ, tràn đầy niềm tình tín và thể hiện cái đức tin của mình qua cái giọng nói, tiếng cười qua cái cách cung kính chư tăng và qua cái sự sốt sắng hăng hái trong việc đặt bát cúng dường chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ rất là phấn khởi à, chúng tôi cũng hiểu rằng chư phật tử chúng ta có được một cái niềm tin như vậy có được một cái nề nếp như vậy thật sự là quý vị đã nhận được sự hướng dẫn sách tấn chỉ dạy từ thường tòa trụ trì chùa Ba Vàng rất là nhiều cho nên mình có được mới cái hình ảnh rất là đẹp đẽ của người Phật tử khi đến chùa. Xin tán thán công đức của Thượng tọa trụ trì rất rất là nhiều. Thượng tọa đã vì à, ba ngôi tam bảo để xương minh lời dạy của Đức Phật đến tất cả mọi người hữu duyên đã bỏ ra rất nhiều tâm lực, trí lực, sức lực để mà lo cho ba ngôi tam bảo. Trước là mình tự tu, sau đó là độ sanh hướng dẫn mọi người cùng à, thực hiện pháp bảo tu hành xin chân thành tri ân đến thượng tọa trụ trì cù cùng chư tôn đức tăng ni à, tại bổn tự ba vàng à, cũng như xin tán thán công đức tất cả chư phật tử gần xa đã cùng nhau câu hội đến đây để cùng nhau thể hiện tấm lòng hướng về đấng từ phụ thích ca mâu ni cũng như thể hiện cái tấm lòng niềm tin đối với tam bảo của mình à, người việt chúng ta có câu nói mỗi người mỗi nước mỗi non khi vào cửa phật như con một nhà thế thì hôm nay tất cả chúng ta người xuất gia và người tại gia cư sĩ à, chúng ta mỗi người à, với tinh thần à, trách nhiệm mỗi người mỗi việc riêng mỗi căn cơ tu tập riêng nhưng mà chúng ta đều có một cái vị cha lành chung đó là đức bổn sư thích ca mâu ni vì một cái mục đích chung đó là sự chấm dứt khổ giải thoát niết bàn à, nhân đây cũng xin thay lời đến à, toàn thể chư tăng phật giáo nam tông khmer ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long cũng như tại chùa khmer tại làng văn hóa các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội xin thành kính à, khánh tuế kính chúc thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni tại Chùa Ba Vàng và toàn thể chư nam nữ Phật tử gần xa bước sang một năm mới. Trước hết là được dồi dào sức khỏe, được thành tựu đầy đủ mọi sự an lành y như sở nguyện, nhất là được thành tựu năm quả phước trong Đạo Phật là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ và cuối cùng tất cả chúng ta cùng nhau tinh tấn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 Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, giờ đây à, nhận lời thỉnh mời của thượng tọa trụ trì chùa Ba Vàng à, xin cung thỉnh chư tăng à, bất cứ là chư tăng à, Phật giáo à, Nam tông cho dù là Nam tông Khmer hay là Nam tông kinh à, chúng ta thuộc các cái bài kinh bằng tiếng Bali thì xin đồng cùng nhau tụng để hồi hướng công đức phước báo đến tất cả cửu huyền, thất tổ, ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên cũng như tất cả thân bằng viên thuộc của gia đình Phật tử đã quá vãng. Mong rằng các vị ấy được tùy hỷ thọ nhận phước báo này và được siêu sanh về cảnh giới an lành. Đồng thời cũng xin cầu an chúc lành đến toàn thể chư nam nữ Phật tử và thân quyến bước sang một năm mới được dồi dào sức khỏe,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 มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทเทอัทถเวส ญญตุยตาสััญญสหัสเกปัญญสัตสหัสานินามามิสิรสังเตสังธรรมังญสังขัญญาดาเรนินามามิหังนามาการานุภาเวเนหันตวสัพเพอุปันเตเวอเนกันตรายา ปวินาสันตุอาเสสะโตสัมปุเทปัญญาปัญญาสัญญาจตุเวสัตติสาสะเกสะสัตสาหาสานินามามิสิรสาหังเตสังธรรมัญญาสังขัญญาเตเรนินามามิหังนามการานุมาเว นะหันตวาสเปลปันเตเวอเนกันตา รายะเปวินิสันโตสิสโตสัมปุเตนวตารสเตอาทาจตาเลยสสหัสเกวิสติสัตสหัสานินามามิสิรสังเตสังธมัญญสังขัญญาตเรนินามาไมหังนามะแกระน ภาเวนันตวาสาเปอุปาตเวอเนกาตารายาวินาสานตุอาเสสาโตมหการุณิโกนาโตเหตายาสาบาบานนางบุเรตวาปารมัยสเปปะโตสัมบุต ta mang e te na sa cha wa che na to te te ya mang ca lang ya yan to te ye mo le sa ya na na te wa ta no e wang to wang we cha yo wa we cha ya so cha ya mang ca le pa ra te ta pa lang สเสปัทวิปกเรอภิเสกสัพะพุทานังอาคาปโตปมโมตัสสุอากาตังสมังกาลังสัพพะตังสัตตังสุขนาสมุตโตจะสุยาทางพระมัจาริสุปตะเกนังกาย bằng qua cha ca ma ma ta ke na ma ta ke na ma no ca ma ma ne te te va ta ke na va ta ke na ni ca toa na la pan ta te pa ta ke ne ya tha va ri va pu ra pa re po re te sa ka ra e va e me va ปฏิตังธรรมังเกปะเมวัสเมจตุสาเปปุเรนตุสังกปะจันตุ ธามณิโจติรโสยธาสาปิตโยเววาจันตสาปโรโกเวนัสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขิเดคายุโกภวะภิวานนาสเลสเนจังเวทาปัจจายโนจัตตารุธรรมาเวทานติอายุวันโน สุขังบาละภวตุสัพพมังกาลังเรัขันตุสัพเดวตาสัพเพุทธานภาเวนสันดาสุถิภวันตุเตภวตุสัพพมังกาลังเรัขันตุสัพเดวตาสัพเธรรมานภาเวนสันดาสุถิภวันตุเตภว ตุสาปมังกลาราคันตุสาปเดวตาสัาปิสังฆานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตนาคาตยาคาภูตานังปาปะกะนเวรนาปรัตตาสานุภาเวนหันตวเตสัง Hồ Bà Ta về các con đường nước đầy đủ nhất là sông và đã làm cho biển được đầy đủ cũng như sự bố thí mà thế chủ làm trong lúc hiện tại đây cầu xin cho được kết quả đến như người đã qua vãng cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi được mau thành tựu kịp thời đến người cầu xin nhân sự suy xét chân chánh cho được chọn đủ đến người như trang trong ngày rằm bằng chẳng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rõ ràng là ngọc quý bao có thể làm cho tất cả sự Xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dư khỏi sự tai hại cũng chẳng có đến cho người cầu xin cho người được sự an vui trường thọ cả bốn pháp chúng mừng nghe là sống lâu sắc đẹp an vui ờ, sức mạnh ờ, hàng thêm đến người ờ, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có làm tôn kính các bậc tu hành tinh tăng nhất là bậc chỉ giới à, và bậc trưởng lão cầu xin cho tất cả các thiện tinh à, đều sự lợi ích à, đều sự an vui đều sự tấn hoa trong đường phật đạo cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh mạng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy tất cả phước bao hàng có đến người cầu xin chư thiên họ trì đến người do nhờ vai đức của chư phật do nhờ vai đức của giáo pháp do nhờ vai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn ờ, chư tăng ờ, Phật giáo Nam Tông Khmer đã thay mặt ờ, chú nguyện cho toàn thể các quý Phật tử ờ, được phát sinh phúc báu trong buổi lễ sớt bát cúng dường hôm nay rồi.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 Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni luôn luôn được mạnh khỏe, trụ thế xa bà dài lâu, thực hành giáo pháp Phật, sớm vào thánh quả, làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài. Chúng con là hàng Phật tử cũng phát nguyện, tinh tấn tu hành,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 sa thú sa thú sa thú ờ, thỉnh chư tôn đức ờ, tăng chúng ta thọ ờ, trai Kính thưa quý Phật tử và các bạn, Chư Tăng là một trong ba ngôi báu của Tam Bảo. Các ngài thực hành giới hạnh thanh tịnh là dụng phước lớn cho nhân thiên. Vậy nên, với những ai tâm thành kính, dù một lần được xuất bát cúng dường Chư Tăng, cũng được phước báu vô lượng về sau. Vừa rồi, các Phật tử trong câu lạc bộ quốc Vàng cùng nhân dân Phật tử đã cúng dường Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh cùng Chư Tôn Đức Tăng Phật giáo Nam Tông, Chư Tôn Đức Tăng Chùa Ba Vàng. Mong rằng từ nhân duyên xuất bát cúng dường chúng Tăng và dâng vật phẩm cúng dường